sau khi đi co ở Singapore thì là Tân đã thấy Tân có học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm làm việc trong thực tế, kinh nghiệm về quản lý hàng hóa một cách hiệu quả. À, khi bạn apply vào chương trình uh, uh, Co-op Singapore Experience thì bạn có thể có cơ hội được apply vào scholarship, được hỗ trợ nhà ở. Công ty làm việc của bạn ở Singapore sẽ uh, trả lương. Sau khi làm việc ở Singapore thì Tân đã thấy là Tân có thêm nhiều kiến thức và có niềm thích thú về chuyên ngành mà mình đang học. Làm ở Singapore thì bạn sẽ thấy là có một môi trường làm việc rất là cạnh tranh. Bạn sẽ cần phải học hỏi và đáp ứng được nhu cầu của công ty